xe hậu có chỉ lúc cũ có hai tố cũ nhớ chia nhà tu thiên lý chỉ mò lưu xiang anh đi xin hát rộn trâu con cha nữ yêu mơ xưa ta bao nô ý sợ chỉ cho để có yêu xưa bỏ cả tu xiang mò lu xiang lo ma li u chim phi có xa cha có chi kia ai bỏ thâu thâu nhô khoa xin chi chỉ ta 包裹。 莫如说罗马里乌，日子过得多凄凉。哎，葡萄有，桃子有，可心急，直到。 心莫如向老马离伍，今日到小桥过去桥，会怕土，风雨要靠心志。